Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về tác dụng rất phổ biến, rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là tác dụng nhiệt của ánh sáng. Đầu tiên, thầy và các con sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi sau đây. Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm cho vật đó nóng lên. Thầy nhắc lại câu hỏi. Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm nóng các vật đó lên. Nào, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ nhé. Rồi, câu hỏi này rất dễ và thầy tin rằng các con sẽ tìm được câu trả lời rất nhanh và mỗi con sẽ có một vài ví dụ riêng và chúng ta có thể kể ra rất nhiều rất nhiều ví dụ. Ở trong đây thì đơn giản nhất là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta vào vụ mùa chẳng hạn chúng ta có thể là đi phơi lúa. Thì đây, phơi các vật ngoài nắng thì vật đó sẽ nóng lên. Sẽ nóng lên. Và đặc biệt là ai cũng trải qua cảm giác này rồi. Đó là vào những ngày hè, nhất là vào những ngày tháng 6 ấy chẳng hạn để thậm chí rằng là nếu như một chậu nước hoặc là một cái ao nước mà nông nông ấy, thì như vậy sờ vào nước ta còn thấy nước có nóng và thậm chí lắm người uh, gọi là hay là những cách hóa lên hay còn nói bảo là nước nóng bỏng nhưng chắc cũng không đến nỗi như vậy thì đây phơi các vật ngoài nắng thì vật đó sẽ nóng lên điều này chúng ta biết rồi và chiếu sáng vào cơ thể chỗ bị chiếu sáng cũng nóng lên đây là một trong những phương pháp chụp chiếu ở bệnh viện chẳng hạn người ta có